Ví dụ đầu tiên Ví dụ số 1 Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong một năm Ở đây là kg trên xào của 20 hộ gia đình Đây là bảng đây Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Lập bảng phân bố tần số tần suất Cái này không khó rồi đúng không? Thì ở ờ, phần uh, ờ, bài số 1 liên quan đến bảng phân bố tần số tần suất Chúng ta đã làm rất là nhiều rồi Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái vào giải quyết ví dụ một luôn nhá. Đối với phần A bảng phân bố tần số tần suất đầu tiên đó chính là giá trị. Tiếp theo đó là tần số và cuối cùng đó là tần suất. Ok chưa? Giá trị ở đây thầy sẽ kẻ bảng ra đã. Giá trị ở đây là gì? Thấp nhất. Thấp nhất là bao nhiêu? 111 đúng không? 111 này. Chúng ta sẽ đếm luôn là tần số là bao nhiêu? 111 một anh. Chỉ có một thôi, tần số là một. Tiếp theo 112. 112. 1 này, 2 này, 3 này. Có 3.

3 này, 4 này, lại có 4, tần số là 4. Tiếp theo 116. 116 không có không một này, hai này, đúng chưa? Và cuối cùng là 117 đúng không? Không có cao hơn 117. 117 đây. Chỉ có một anh này thôi. Đấy, có một. Chúng ta đếm lại xem xem là đủ 20 chưa? Cộng vào 4 này, 8 này, 13 này, 13, 4, 17, 19 và 20 vừa đủ, đúng chưa? Tần suất. Tần suất thì ở đây